ông kiếm đâu cái bộ đồ đẹp ấy đây anh ơi ờ, đổi đi đâu đi đây đi đây đi đây cho đi đây cho đâu đâu rồi mày đâu rồi đây này đây trước mặt mày đây ai ai anh anh lấy được rồi à một hai ba vứt rồi vứt rồi vứt rồi vứt rồi vứt rồi vứt rồi đã vứt rồi không vứt được mẹ rồi vứt rồi vứt rồi vứt rồi <laughs> eo đâu đâu mày mặc xấu lắm kêu cái mũ <laughs> cởi hết đồ ra có thằng nó quay cái áo 32 cái áo có thằng nó quay cái áo 32 triệu vậy ừ, mua được đâu mua mà thích áo đẹp cái kiểu ấy vừa ấy là xem phim youtube đấy có thằng nó quay được cái áo trắng trắng ừ. đẹp có quay các thứ mà áo ở trên pc bọn nó bỏ ba hai triệu ấy ừ có mà mấy đứa bạn kia nó bảo là hay mua áo ừ. đồ đắt tiền đấy mua đồ đồ cũng chỉ là trang phục để đẹp thôi <laughs> ừ đúng rồi màu đen đấy cái, cái đấy có phải màu đen đấy đen màu trắng mắc sa mạc cái cái cái cao cao ấy ông nhận được ừ nhìn đẹp hết đẹp mặc đẹp cực nhìn mấy thằng mặc đẹp cực không thấy đâu có yến này gà mày này mày phải ờ, mày này mày phải đè xuống hết cỡ lên đứng chúc xuống nó không yeah. xa đâu ừ, tại vì cái đoạn đấy tao Đúng. tưởng là nó gần nhưng cứ khoảng tầm một một nghìn năm trăm mét đổ lại thì nhảy được ui ôi một nghìn này thôi thôi thôi thôi thôi nè nè nè nhảy nhảy dưới chân này đi dưới chân này đi trước mặt à vai nam là vai nam là có một cái một một một team ờ một team rồi chỗ chấm một team chỗ chấm một team rồi ừ nó nhảy nó nhảy kia là vai nam đúng không bên kia có người luôn mini này Ui giời ơi, tao cũng thế Tao gặp được shotgun rồi tao... Anh em không sợ đâu Sedan mạnh lắm Cái gì khẩu gì mà thằng Toàn Tấn hay bắn thế nhỉ Cái gì Win 94 hả mày nguyên 94, Win 94 Win 94 ừ. khỏe mà Toàn Tấn mở, Toàn Tấn mở tao bắn toàn cái khẩu lên cân đi ăn đi Mày nhìn không? Người bắn cái chiếc con luôn Cái khẩu đấy ấy Khẩu ấy xem thằng Jeep ấy, thằng thằng Jeep, thằng Jeep tao bắn ấy Cân bắn Ờ, bắn như ca mà ừ, Ê, đúng, chúng mày biết tao nhặt được cái gì luôn ấy Như gì? mô cổ nói Bà lô ba Tao nhất đấy <laughs> Đi ra, dạ đi ra clear Đúng lắm Đúng lắm em, Vainan đúng lắm Cái tìm đi đâu Đi đi Béo Let's go. Vào Vài Nam đi. Tao lút lút cái chỗ này. Đi đi. Vài Nam. Vài Nam. Help! máy ấy. không không người bắn đến bắn đến giết đi giết đi mày ơi mũ ốc là gì số một quá tao cho nó một mình đến sọt gan đấy help tao các bạn anh em Vô vô vô Tao xa lắm, tao cách mày trăm mét thôi Kia kia kia cover đi Hay. Xông vào luôn đi các bạn ơi Qua đi Bạn Qua, Xông vào đi Không có máu Tớ xin miếng máu Không có máu ý Bạn Đông ơi Ừ Đây có cùng máu à? Băng đét băng đét Đây đây tao cho Ui, Vào đây Nó trong nhà này này anh bị ờ, bắn kìa biết rồi biết rồi tao nhìn nó rồi vào đây vào, vào gần đây đi bên này này bạn ơi đằng sau đứng lên đứng lên đứng lên tao tao móc nó tôi tao ra đấy tao kiếm cái súng á anh hay ấy. Đây Thật cuối nó cuối chỗ tao rồi. Nó cuối trước mặt tao rồi. Ừ. Nhiều. Nó về vàng, đúng rồi, trứng vàng, nó ở trứng vàng đấy. Ừ. Nhưng mà tao nhìn xuống thì tao bắn. Từ từ để tao lên tao tao nhìn nó. Đây Chúng mini này. Tao có Thompson. Có AK ở cái xác kia này. Bắn không? đây M4 ở đây này SKS đây này ai bắn không nước này cho 50 viên đạn bảy này nước này Đây mà có một thằng có chút chấm vàng mày Hiểu hiểu Chạy đâu ấy

Thế nó cay hết mạng của tao Ừ Đâu mất rồi Gốc cây với ở dưới đấy Đấy Ở dưới thẳng hướng là 150 Ờ biết Đây còn này Con Ờ Ở chỗ mình còn Chờ mình chờ mình chờ mình Ở dưới dưới nóc mà vẫn nóc mà vẫn sợ ở bên kia sông ấy bên mình vẫn còn một thằng bên mình vẫn còn nhìn có một thằng ấy. ừ. đàn xanh đàn xanh này ai cần không đàn xanh nhiều lắm I got supplies à tôi còn tôi còn tôi còn chỗ này chỗ này nó nút hết rồi ai bắn x hai không tôi thừa hết hai giết đốt rồi có rồi có xe ra có súng tính này ai cần à, ai, ai cầm bắn đi súng gì súng gì súng thính ấy súng bắn thính đến ấy ờ. à, để, để đông bắn đi tìm tìm nó hình như vẫn còn đúng không ừ, ừ vẫn còn à đâu ai lấy đạn xanh xíu nào ai à, lấy có bốn không có có có có có bốn rồi ra sao có bốn rồi đâu Ô ba cái số bốn này. Đây ra đây. Ờ. Đây này, ờ, có một cái cái thính ở hướng 120 kìa. Ờ xong rồi, xong rồi. Thính chả có rồi. Đây này xuống thính này ai bắn đi. Anh đâu rồi? I got supplies. Dạ thôi, thôi tao tao có rồi, tao có, tao tao nhận được rồi. Đằng sau, đằng sau. Người khỏi máy không? Ở ờ, người ấy. Ừ hiểu. Đúng 210. Ờ, đây đây đạn thính đây số mấy số hai phải không đây đây đây đạn thính đây đây đây đây đây đây đây đây đây này không thằng này nó tên đây à? đạn thính đây này bốn viên ừ. cẩn thận ghép suốt luôn hay vậy quá hay x bốn không tôi ra quá rồi đây không không không một chứ ba bữa tao có giết đốt tao tưởng mày không lấy ừ con còn một thằng phải không con một thằng bắn phải không thì dưới thằng tôi bắn chết như đồng đội nói thôi ừ bắn phát chết luôn rồi bắn bắn sờ qua đúng thật nâu nâu nâu hết rồi bắn bắn solo bắn hai người ấy một tí đã chết hết này ở đây có hồ lô ở đông thế này thì ở đây có còn beo của ta nữa ừ chỗ này chỗ này chỗ này nhiều nhà à? của sniper này Flash của sniper K này Đây đâu thì tôi thiếu thằng mà tao thiếu thằng này Thiếu bao nhiêu I got supplies Tao tao Để tao Có K rồi ở à, đông đông có holo chưa có rồi holo à? có z đốt rồi dùng z đốt rồi đây có đồ của sniper này cho này ai lấy không có rồi đâu tao tao tao thấy rồi mày ơi thấy rồi tao tao tao lấy tao lấy tao tao mày ơi tao xin cái nào cái ra flash hider có chiếc pad đấy cả flash hider chiếc pad rồi mà lấy chiếc pad đấy rồi trên đồi kìa sau đồi sau sau có xe đến này có xe có xe có xe Ui, ui. 200 liều 225 255 Tôi hết rồi, tôi hết rồi. Còn còn nóc nóc nóc Chưa clear đâu. Kill nhưng mà mình bắn bắn chết mà. Còn một thằng. Chết pass này ai cần không? À, no no no, mình đang cần, mình đang dùng rồi. Nó bắn kìa. Ừ. Có tao leo lên chân Cú này Tao tao Không phải đâu Ôi rồi ờ, nhiều nước lắm, nhiều máu lắm, ai cần máu không? Sao cục đá hai hai người. Ui ui. Sao thùng đá, sao thùng đá mày ơi. Xong rồi. Cứu cứu cứu cứu. Hay quá. Đắp đắp đắp smoke không? Đắp đắp smoke không? Không cần smoke hết rồi, cần Không cần rồi, hết rồi. Hay quá. À? Xin nước không? Nhưng mà mình, mình bắn một một viên ừ bắn một viên là thế, thế, nước một hết đây, nước đây, đây, cho nước, này rồi rồi rồi rồi ở đâu có ở đâu cửa ở đây, ở đây có mũ ba nguyên đây này cái cái, cái, máu ở đằng sau nhiều nè cái máu đằng sau có bảy có mấy phớt đi máu máu có rồi rồi ừ. ui mũ ba giáp ba à? giáp ba nào tao thấy nó chỉ có mũ Cặp ba này ai chưa có này Ôi quay Ở ờ, nhặt bom lửa tí cho đáp Đi mày ơi Đi đi Bò ấy Bò ấy đau lắm Ừ đi bò đi Có xe không nhỉ? Bọn đóng hết cửa nhà nhá Có đóng hết rồi ốp ốp mũ ba cũng chết đúng không ừ. vào vào vào mũ là có... là chết đấy. chỉ có vào người không chết thôi ừ. có đi xe không mày đi xe nhá hay đi bộ đi xe hay đi bộ cũng được gần rồi ừ, đi bộ nếu mà cứ tính nha, bo này. nếu mà tính vào trong bo luôn ấy thì đi xe còn nếu mà tính chạy ngoài ấy thì nhìn bo thì chạy trước mặt còn có một thính này nhỉ đi dìa dìa bo thôi đừng đừng đừng, đừng vào tâm bo ừ. Ờ, ý là sau vừa mày nghe sao mày nghe tiếng chân dõi ừ, tao đeo nghe tớ tao đeo headphone đứng rồi đó tao nghe tao chẳng nghe gì vậy bên này này giờ người chưa đây có một chưa thằng nhìn, chưa nhìn nó đâu hả mẹ ờ, chưa hết chưa nóc hai nóc hai cứ bắn đi cứ bắn đi cứ bắn đi ừ, trên này trên trên trên bên trên tảng đá bên trên tảng đá bắn nó bắn nó ừ còn nóc kìa cẩn thận mày ơi tao tao lúc lần hai rồi cú nào ấy tao lúc lần hai rồi đằng, đằng sau đằng sau đằng sau đằng sau đằng sau cẩn thận không phải đâu không phải đâu tao lúc lần hai rồi mày cứu cứu cứu cứu đi cứu cứu bạn cứu bạn số 4 đi đã sớm qua đã sớm qua đi không có bắn được không cần sớm qua nó không dính mình đâu ừ. đằng sau còn đằng xa đằng đằng đằng, đằng sau có thằng kìa hiểu hiểu có có đằng sau tướng 150 mươi thằng chạy đó chuẩn mốc có chuẩn mốc có một thằng đang chạy vào đâu á ừ. chưa thấy đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng đúng hướng đấy rồi đấy trên tôi hướng 120 nó chạy lên ờ, bây giờ nhiều chạy rồi, chạy đâu rồi nó chạy qua đâu rồi vào body vào body vào body vào body ở đây có một con thính này cái nước ở cái ở cái xác đằng sau có nhiều này vào body mày một viên vào đầu thằng ngũ thằng ngũ ba ở nấp của gốc cây ấy ở hướng một năm mươi cẩn thận nó móc sau ờ ừ, nó nó nó đúng đúng đúng hướng một năm người gần gốc cây ạ. Tôi nhìn nó chạy nó chạy chạy chạy chạy Ừ. Một viên vào chân rồi, một viên chân rồi. Nó chạy dưới sườn, nó chạy dưới sườn đấy, nó chạy dưới sườn. Yếu thôi, yếu rồi, hai viên rồi, hai viên rồi. hạt viên đấy không chết được thằng nào bắn ấy nè mấy hai viên không chết cũng là trong đấy có gì không qua qua về hướng nghe có người này thế này mày bắn không uh, mũ đi xe đâu đi xe đâu đi xe không xe chạy từ từ từ từ ăn bắn sắp nổi rồi không có có có ra đây rồi à cho biết rồi trong nhà trong nhà trong nhà có trong nhà có thằng trong nhà phải không không phải bên bên kia bên kia bên kia không bên cạnh đây có một thằng đó một thằng Ở trên nhín đâu rồi? 15. Cạnh mình này. Trong nhà, trong nhà được. Còn 11 thằng đó cứ cứ từ từ cẩn thận. trong nhà bên cạnh ông chú An bị một ốp một một cái nô ấy. Trong nhà phải không? Trong nhà bên tay bên tay phải mình. Ừ, trong... ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ê vớ vẩn bo vào nhà này đấy. Công nhà đi, công nhà đi, công nhà đi. Thế rồi Hiểu Thầy dạ. lắm, tao có đồ rồi Bo vào đây, không sợ đâu Thấy này Để tao ở ngoài tao nhìn cho Thấy này, ở tạ ở hướng cái nồi này Để tao bắn, để bắn, để bắn đâu Xong rồi Còn 8 thằng à X6 này ai cần không? X6 Đưa tôi, đưa tôi, đưa tôi Ừ đó đó nó ở cái nhà kia ê nhà này nó của nó ở nhà này này I got supplies. Mình ờ, để đằng sau rồi. Tướng. bảy năm, gốc cây. 7 năm rồi từ xem còn đấy hướng sau nhà kìa ấy ấy bỏ chạy bỏ chạy đầy một viên oh nguy hiểm quá cẩn thận nó chạy kìa nó chạy kìa oh hay quá hay đúng là chuyên gia úc lên rồi rồi nó hai rồi Ôi, nhiều quá ở ờ, hướng 15 có người này hướng 15 có người này cẩn thận kìa kìa kìa kìa kìa cứu cứu ừ, cứu bạn kia đừng cứu mình đừng cứu mình đừng có cứu mình giờ mình thấy mình mình thấy một thằng nằm này có một thằng chạy đến chỗ mình này đó chạy lên số số ba rồi số hai rồi ừ hai hai hai quá hai quá hay một thằng đang bò ở dưới ấy kìa kìa có thằng đang bò nằm ở dưới kìa thấy chưa đây nó chạy kìa nó chạy kìa bạn ơi bạn xoay cứu cứu cứu cứu cứu được cứu được cứu được cứu đi cứu đi bạn ơi ok nhanh nhanh ok không bo mà tầng đá tầng đá tầng đá ừ. tầng đá cái đéo thì tao này lắm hết từ ra bắn luôn ồ oh, hay quá rồi top một rồi à, hay bắn hay thế